Gualama kashi, gualana ade, kalana alaka, takachi une, kasha nita, kanaka nita, paku shina kutu, ta cá chi nushina kanita, cá ulaka, ni ta, ta, ta, cá cá cá cá cá, cá na ni ni ni ni ni, cứ cứ cứ cứ cha uchani, la ni ta chiêu la 가지올라네 nhân loại lắng nghe đây là thông điệp từ trên ban xuống để tất cả mọi người cùng chung nhịp đập trái tim vũ trụ Bài thánh thơ hôm nay Bài thứ 27 Có tựa đề Trái tim dấu trượt vũ trụ có người cùng chung nhịp đập có người mê muội vũ trụ đau lòng vì sao thiên thể cũng chung dòng chảy để cho thiên hà tràn ngập yêu thương nhân loại hãy nương dòng chảy vũ trụ đó là thuận thiên thuận thiên là sống cùng với cỏ cây hoa lá động vật thời cho sức khỏe sống tới muôn đời con người nghịch cảnh ẩn sống nuốt tươi các loài động vật nên phải chịu cảnh sống trong khổ cực bệnh tật trải ngang đó là bài học cho nhân loại biết mà sống cúi đầu thiên nhiên hiền hòa nay thành hung dữ bởi người tích trữ tật xấu thổi hư nên phải đọa đầy trong cảnh sắp tới trần gian địa ngục của nạn chiến tranh dịch bệnh sóng thần xảy ra nay mai ngày 2 tháng 9 lịch âm tới kỳ xảy ra bạo loạn hai miền nam bắc sẽ chia cảnh khổ miền bắc thảm sầu dịch bệnh chiến tranh xảy ra cùng lúc miền trung khói lửa nhà cửa ruộng đồng cháy khô hàng háng miền nam sóng trào đất lở nhà rung bệnh dịch tung hoành nạn đói rất gần khó lòng trốn thoát ái ơi bưng bác hãy nhớ lời này để kịp mái sau chẳng ai thoát khổ lời này của ta hôm nay tạm dừng